mời bạn nam ngồi đi bạn mời bạn nữ rồi chúng ta giới thiệu về mình chào Quỳnh Linh chào chị Cát Tường chào bạn bên kia và chào khán giả em tên là Diệp Đắc Khánh hôm nay em 32 tuổi à, hiện tại là em đang làm ở bên công ty về bưu điện ở đâu Dạ em ở Gò Vấp chị ơi Rồi mời bạn nữ à, giới ờ, thiệu à, Em tên là Thái Thị Bích Thủy à, Năm nay em 26 tuổi à, Hiện em làm nhân viên kế toán tại một nhà hàng ở quận 1 à. Quê em ở Bình Thuận chị à, Mình vào đây lâu chưa? Ừ, dạ em vô đây cũng được 7 năm rồi chị Mình à, kể về tình sử mình chút xíu đi Mình trải qua bao nhiêu mối tình à, rồi? Em trải qua hai mối tình rồi chị Chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng được 3 ừ, năm rồi chị Tại sao 3 năm rồi mình không có ai đeo đuổi hả? Dạ không chị thì cũng có một vài em cảm giác là không có tin tưởng người đó tại vì cái người cũ em quen em đặt niềm tin vào người đó nhiều quá chết rồi giờ làm sao đây là bạn trai bên kia nghe bạn gái này không Chà. có dạ. tin tưởng đàn ông nữa rồi bạn thấy sao ờ, em nghĩ là mình tạo thật nhiên cái chỗ dựa cho bạn gái nhiều hơn mình biết quan tâm họ bằng cả tấm lòng của mình chứ không phải là chỉ là bề ngoài mà thôi Đúng quà cáp hay là bất cứ điều gì em là một người cá tính thì rất là trầm tính trong ờ, công việc thì siêng năng trong việc lắm biết quan tâm người khác nhất là những người trong gia đình hay là bạn bè hay là nhất là người mà sống đời với mình hy vọng rằng những cái điều bạn trai nói sẽ làm cho gọi là tin tưởng đàn ông trở lại ừ. ha sống đừng có mất niềm tin nha em trai bạn đã trải qua mấy mối tình rồi à, em trải qua ba mối tình một mối tình dài nhất là 8 năm 8 năm mà 8 năm sau chia tay có nghĩ tới kết hôn chưa mà chia tay bạn thì lúc đó em cũng hay buồn bọt hay thứ hai khó tính nữa cái sống với nguyên tắc công việc nhiều quá mình quên bạn gái mình luôn trời ơi em cũng có bù đắp lại nhưng mà cô ta rất quá là bướng bỉnh cái gì cũng để ý mình so sánh em không thích so sánh người này với người kia nên em em quyết định là chia tay chia tay bao lâu thì em mới hết buồn khoảng 4 năm 4 năm dạ đúng như vậy là một tình yêu cũng quá sâu sắc đúng không dạ đó là tình sử ha thôi bây giờ mình bỏ qua hết tật xấu gì mà người ta không thích không hay quên à. hay quên hay là khó tính lắm em thích gì ở người phụ nữ người nữ thì hiền lành ừ, đừng có dạng khô khan quá hay là đừng có im lặng quá những vấn đề mà khó khăn gì á mình ngồi lại với nhau nói chuyện với nhau đừng im lặng rồi tới bạn rồi. gái bên kia bạn nữ bạn có ưu điểm và khuyết điểm à, gì em là vui vẻ hòa đồng dễ tiếp xúc với người lạ chị nhược điểm của em là em hay bị nóng tính đó chị em em em thích một người ờ, con trai là ừ, vui vẻ tại vì bạn em đông thì người con trai đó mỗi lần mà đi chơi với bạn em thì có thể là hòa đồng hơn chưa có bộ đi chơi với bạn chứ vừa có bộ đi hai đứa thôi không đi đông vui chị em thích đi đông đông mới vui hai đứa mới vui thì anh anh um, có nói gì không anh ra được cái đài của mình là mình sẽ nói được thôi à giống em tại em để ở đâu em rồi cái là là, là nói được thôi chị ơi <laughs> hay vậy em có điều gì em không thích ở người bạn trai không gia trưởng à, nói dối không có chung thủy con trai đó ngoại hình không không không hô không hói nha chị hả không hô không hói à, em cao nhiêu à, một mét bảy mươi lăm rung lắm sao mà mà mà nắm tay nắm chân là dữ vậy có điều gì em không thích ở người phụ nữ không đừng có dạng là dữ dằn quá hay là cầu nhau hay là so sánh không nhìn sơ bộ là hai người có thể là phù hợp với nhau đấy bây giờ lấy nhau về thì hai vợ chồng sẽ sống ở đâu thì ờ, hoặc là sống bên em hoặc là sống bên vợ rồi để chị hỏi bạn gái coi như thế nào nha em có muốn bắt rễ không nhà dạ, em có hai anh rồi vậy là về làm dâu được không dạ cũng được à, cho anh trai cũng hiền hiền hơi nhút nhát chút xíu khó tính đấy có gia trưởng không anh không gia trưởng thì nghĩ không tới mức đó đâu anh dễ dễ tính quá nha anh <laughs> bây giờ nếu như mà bên trai đàn trai chịu đó dạ thì khoảng bao lâu cỡ 2 năm nữa anh tại vì, vì em còn đang đi học nữa tệ nhất cũng phải một năm nữa ý kiến của ờ, đàn trai sao thì một năm cũng được anh rồi hôm nay mình đi có người nhà đi theo không bạn dạ có chị có ba em có em gái có chị gái chào quý vị ờ, khán giả trong căn phòng và chào hai mc dễ thương dạ. Quyền Linh và Cát Tường dạ tôi là ba của Khánh nãy giờ sơ bộ uh, nhìn lại thì thấy cũng được điều à, bên à, khánh thì hơi nhút nhát được ra cháu có gì thì cũng bỏ qua cho hơi nhút dạ. nhát chút xíu hả chú chỉ có nhiều đó rồi rồi đây rồi mình có đi với ai không em dạ có bạn em chị bạn đi học dạ chung em chào anh quyền linh em chào chị cát tường ạ à. mình thấy anh bên này cũng chững chàng nói chung là mình thấy anh này được <laughs> rồi hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nha chúng ta có hai phút đi gặp mặt nào kéo màn Có quà em tặng gì? Cũng lãng mạn có hoa rồi chứ Không, bên đây lãng mạn lắm, sách nè, yêu và được yêu Em tặng à, Cảm ơn em, cảm ơn bạn gái, rất vui được gặp em Vui thì em cười lên chứ, rất vui mà em căng quá Tại vì cũng hơi căng, em thấy bạn <laughs> gái hơi rụt, em rụt rè xíu Thấy cô gái trước mà đối diện thế nào? Dạ, dễ nhìn, thứ hai là cũng dễ thương ạ Anh có biết nấu ăn không? nấu cơm hay là nấu canh thôi còn mấy món ờ, cầu kỳ vợ vợ vô bếp làm đó thì anh có sẵn sàng phụ vợ mình không hay là uh, thôi để vợ làm đi mình ngồi mình xem tivi đến khi không. anh không có quan điểm gì đó mình cùng nhau hỗ trợ nhau làm chứ không phải là để vợ làm đâu được nó không mà mặt em buồn quá à Bây em hát tặng bạn gái một bài cho nó vui lên xíu coi Kìa đêm nay Quên làm lại làm lại à, kìa đêm nay bao nhiêu gái si tình quên <laughs> quên dạ bạn gái hát đi Làn tóc rối bờ môi khô Hàng mi bắt buồn thật buồn Ngày qua ngày đợi mong gì Cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào Trái tim em thôi lặng thầm Có ai cầm Em quay đi Trời ơi cặp này xuống đôi dễ sợ luôn vậy đó Bây giờ mình hãy à, giống như tỏ tình với bạn gái đi bạn ha Khi em khó khăn Khi em bình hoạn hay khi em có cái gì đó Thì sẵn sàng giúp đỡ cho em Và riêng anh, anh sẵn sàng chia tay ra bỏ hết công việc nếu em có chuyện gì đến với em trong cuộc đời này rồi, rồi hết thôi. thời gian tâm sự cũng đã xong những giây phút này là những giây phút mà mọi người đang chờ đợi bấm hay không bấm xin nhắc lại là quyền của các bạn nha chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định một 2 3 Hết thời gian Sao bỗng sớm vậy? Hồi hộp lắm hả? Có nôn nao không? Có anh Có nôn nao bây giờ cảm giác con tim mình thế nào rồi? Hồi hộp Rồi hãy nắm tay bạn gái để ờ, cảm nhận tất cả sự hồi hộp đó Cũng chặt quá ha <laughs> Thấy tay thế nào? Ấm Tay bên đó lạnh quá có cảm giác rung động gì chưa ừ, dạ hơi hơi thôi nào đưa tay lên coi còn ngay rung không chặt quá rồi gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax gửi tặng hai bạn viên uống sáng da sakura placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên đây là những à, chiếc vé xem phim một không gian lãng mạn đang chờ hai bạn nha tại 212 Lý Chiến Thắng